câu hỏi thường gặp cho các bạn hay đi Nhật Bản Một là hành lý được mang tối đa trên hãng Vietnam Airlines là bao nhiêu kg? Chúng ta được mang 10 kg hành lý sách tay và 46 kg hành lý ký gửi Hai là khi đi du lịch Nhật, đổi tiền ở đâu, khi đổi cần những giấy tờ gì Các bạn có thể đổi tiền ở một số điểm sau như tiệm vàng, tiệm kim hoàn, ngân hàng để thực hiện được giao dịch đổi yên Nhật ở Việt Nam thì bạn cần mang theo một số giấy tờ chứng minh chuyến đi sang Nhật Bản của mình như vé máy bay, hợp đồng xuất khẩu lao động. Ba là đi Nhật dùng tiền đô Mỹ có được không hay phải dùng tiền yên? Đô Mỹ vẫn có thể dùng tại Nhật, tuy nhiên tiền yên vẫn là tiền chính thống và được dùng phổ biến tại các cửa hàng nên quý khách vẫn nên đổi tiền yên. Bốn là khách hàng muốn mua SIM 4G có thể mua ở đâu? Có thể mua SIM tại sân bay Việt Nam, sân bay nước ngoài hoặc theo hướng dẫn viên trong tour du lịch. Năm là thời gian xét visa Nhật là bao lâu? Tính từ khi nộp hồ sơ và được duyệt hồ sơ, bạn sẽ phải đợi khoảng 8 đến 10 ngày làm việc và cũng có thể hơn nếu như bên đại sứ quán Nhật Bản cần thêm thời gian xét duyệt hồ sơ của bạn. 6 là giờ của Nhật Bản và Việt Nam cách nhau mấy tiếng. Tại Nhật, đi trước giờ Việt Nam không 2 tiếng. Ví dụ, tại Việt Nam là 12 giờ trưa thì tại Nhật Bản là 14 giờ chiều. Cùng ngày, mình sẽ ra những video tiếp theo các bạn cùng đón chờ nhé.